You here to take my kills, Reyna? Let's make it a competition. Portal closed. Found them. Reload. One enemy remaining slow, slow. Flawless. Ooh. Well, they suck. enemies A. Nicer. Mày ah. One enemy remaining. ai à. mặt khá thế nhở đi vừa ra nhặt súng kìa <laughs> sợ last player standing ôi súng ạ time to jump my ult's not ready Ignite. Muốn nó sát phải Portal closed. Hello, motherfucker. Mẹ đang ping. Giật hết là One enemy remaining. Phang là. Flank, flank, flank. Cái sẽ đi bro. Go B luôn. Okay. Hey! Let's show. really Metal. fantastic. They will go! Pass. Enemy spotted B. Reloading. Caution here. Nothing. I'm going over. What wrong? Here. Đấy, spam mình chết mẹ Cho mẹ sao nó đứng cương ở đấy được nhờ Ờ fuck There they are. One enemy remaining. Time to jump. Enemy spotted A. Ơi đừng xa. ờ nhớ non reloading Người ta buff flash cho Reyna mẹ. Cutting through. The hunt begins. Spike down. Spike down B. One enemy remaining. Quite eye, quite eye em để em để em rồi ra không ra siêu rồi Woo. last player standing về lấy bom bom ở nhà bom đeo bom you will not kill my ally I'm back one enemy remaining Three. time to jump sau xuống 30 seconds left. Clutch. If I... Always safe today. Ah, à, đau, đau, đau, đau, đau, đau. Em móc được. Anh đéo về được rồi này. Here. Rồi lại đéo kịp e. One enemy remaining. Cuối đoạn stay standing. Go, go, B, B, go. Toxin screen down. Toxin screen down. pleasant. Poison orb emitting. Xong mẹ một đứa lại up. Thôi thôi đừng chết. Ulti mà trốn. sợ Caution here. Enemy spotted. Cutting through. Reloading. Đổi súng này, đổi súng này Oh. Mẹ mày chọc mù mắt ra đi Con mẹ mày Cổ phan tôm yếu vậy Last player standing oh, Đường đạn đâu One enemy remaining Ôi Độc không dùng khổ Ô, con này bây giờ chui ra ngoài ulti không bị ấy à? À đây. Ừ. Hết. Trông Ô. đần đần thế nào ấy. Học live up mà mẹ thủ bom lên chết vậy. Đưa tiền à? Đưa tiền mua súng cho tao đi. <laughs> Thằng kia nói cái bom mà đổ chói Ôi, đập mất móc Portal closed. You will not kill my ally. Time to jump. Last player standing. this. Out of charges. I'm back. One enemy remaining. Well played. Clutch. Oh. Oil. Ahead. hai thùng vàng hai thùng vàng vâng quên One enemy remaining. Mạnh mình một không luôn mà. Fuck. Reloading. The hunt begins. nowhere. That good. Last player standing. Spike down, attacker spawn. One enemy remaining. Revealing area. I have the spike. Oh. Oh. này nó comeback rồi. <laughs> comeback thì đéo được. Thủ nó khóc luôn. luôn nhé sẽ nhìn Đây làm quen Time to jump. Spike planted. Idiot. close, close right side. Phải ơi anh ơi. Có thằng ping ở right city, side, anh tưởng có city. Player standing. One enemy remaining. Rồi. Như nào? Bãi luôn. Don't rush me. Không kịp bò. À. Chìm Phải đã khen ừ. Em đồng đội nên thích giờ thôi Được chưa? Gì? Ông em bảo ngoài anh ra mà <laughs> ba thằng không ai khen em đẹp trai luôn mình khích lệ không biết khích lệ tinh thần xong luôn trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn Tổng bắn chết đi anh Em cũng chết rồi Em có súng to, em có súng to Em có súng sao Sao anh, có súng, ban đầu không lấy à? Không Súng ngoài chạy bắn thích hai thằng đấy à chạy đuổi nó đuổi nó đuổi nó đuổi nó mắt à One enemy remaining. Defenders win. I'm leaving. See you at the next apocalypse.